Các bạn chú ý này. À, ví dụ 1 chúng ta sẽ có cho hình chóp tam giác đều SABC có SA bằng A và góc ASB bằng 30 độ. Một con kiến bò từ A đến nơi có thức ăn tại một điểm trên cạnh SB rồi tới một điểm trên SC để uống nước. Đó, bài toán thực tế đúng không? Sau đó quay lại về điểm A hỏi quãng đường ngắn nhất mà con kiến đi được là bao nhiêu trong bốn cái kết quả này. Đó, chúng ta hình dung này bài toán này nếu mà chúng ta không giải phẳng thì chúng ta giải quyết rất là khó khăn đúng không à, thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé các bạn nhìn này à, đây chóp S A B C là chóp tam giác đều đúng không nào đó thế thì à, người ta cho SA bằng A rồi góc ASB góc này bằng 30 độ à, các hình dung là công con kiến từ điểm A này đúng không nó bò đi à, đến cạnh SB à, bò đến SB này đó sau đó tiếp tục nói tới SC được chưa tới C xong rồi thì nó quay về điểm A chưa nào đúng không đấy nó đi theo vòng này mà hỏi quãng đường mà ngắn nhất con kiến đi được là bao nhiêu thì chúng ta bây chúng ta sẽ trải phẳng cái này nhá để các bạn nhìn này SAB này vẫn là đây đấy, chúng ta sẽ cắt các mặt này ra đúng không các tam giác này chúng ta trải trên mặt bàn và chúng ta tìm quãng đường ngắn nhất mà con kiến đi chúng ta thấy này đó SBC này SAC này được chưa nào đấy bạn thấy này nếu mà mình cắt chỗ SA này thì A với A phải trùng nhau ta cắt từ SA ra đúng không ta tuệ ra thôi đúng không đây tuệ ra SA đây là phải đây chính là điểm A A phải với A trùng nhau được chưa nào thế con kiến mà đi từ A này đến SB này đến SC này xong đến A phải này à, đấy, quay về A đúng không đến A phải đấy thì các điểm này là các điểm phải thẳng hàng thẳng hàng thì ngắn nhất mà khi nó đi nó đi vòng lên trên đúng không đi vòng dưới thì đi vòng đây thì nó không được nó không ngắn nhất bạn nhìn này này đấy bạn hình dung cái đường con kiến đi theo như này b này vậy tương đối này nhá nhá đấy đấy đây chấm đều nhá s a b c a phải ví dụ như này được chưa đó sb này sc này đấy được chưa đó ví dụ đi như này đấy đi điểm m đúng không đi điểm n chưa trên SC và nó đi về điểm A đúng nào đấy con kiến bò như thế nhưng mà ngắn nhất thì như nào ngắn nhất nó đi như này đấy, đi đây là M nó sẽ trùng đây M phẩy đây M phẩy M trùng nhau đấy N phẩy đây đó khi đó là A M phẩy N phẩy và A phẩy là các điểm thẳng hàng với nhau đấy và chúng ta thấy này bài toán cho cái cạnh SA bằng A rồi đương nhiên SA bằng SB bằng SC tất cả đều bằng A hết nhé bằng A hết đều mà a à,